Văn phòng rất là đẹp các bạn ạ. tuyệt vời như thế. Các bạn nhé, là những người đẹp tuyệt vời ăn mặc cực kỳ là phong cách luôn đấy, tôi cảm thấy rất là, là, là ngưỡng mộ các bạn, ngưỡng mộ kinh khủng luôn đấy. Thế à? Bỏ mặc web đi thì chịu Anh dịch nhà trường thêm ờ, mấy tầng Đây vâng, đây là nơi ờ, mà chủ tịch làm việc các bạn nhé Đây là nơi ờ, chủ tịch làm việc các bạn ạ Nơi chủ tịch làm việc Đây. Kia là bàn cờ vua này bàn cờ vua mà chúng ta thường hay thấy chủ tịch nhà anh thế cờ đây quá đẹp đây con tàu mẫu tàu lịch sử đây các bạn thấy chưa đó được uh, trình diễn tại uh, công công viên công nghệ hôm qua mà nam quay cho các bạn đấy đấy một quá tuyệt vời đấy đây là tổng giám đốc tổng giám đốc hai ba này rồi xong rồi ok ok và người nam mặc thời trang xinh khủng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 Nga ta mình vô các bạn nhau một chục thôi nha bỏ hết quần là áo em xin bàn xuống Rồi Hạnh là người ờ, thời trang kinh khủng <laughs> Mở thì cũng chụp được không? Chụp được Đó, ôi chụp liền vậy thôi Con chụp lại cho mẹ nhé, mẹ mặc áo này này ai iPhone người này này Linh vào đi, em nào Lấy tiền chưa? Chị cầm điện thoại này nhanh nhé Hôm qua này ừ, Okay. Yes, yes, Vừa nãy là Sơ Văn Tổ nằm ở Sê Chắc Sơ đúng là hay là phái đoàn gì nhỉ bà gì em ăn mặc thời trang thật nó bà đẹp nhỉ trong hình bà mập lắm ờ, bê bê gầy nhưng bà mặc áo trắng bà đẹp mình lùi lại một tí ok chụp với Việt Nam mình là cứ khom lưng là mỏi lưng lắm cô quay đấy bảo phát nhá lên chụp ra lên cho anh chụp ảnh nhá đẹp nhỉ loan loan loan loan loan loan loan đang vào đây chưa chưa công ty chưa chưa rồi rồi rồi mấy trăm cái rồi Chụp, chụp tranh thủ đi, Nam Cứ đứng ngoài hình đi, cứ đứng đi Chú tí á Anh đứng ra hạnh lên, xong rồi ra đi Cô em chưa được cái nào Sao chưa được Em được quay rồi mà Chị mê, chị mê Chị mê Chị mê thôi xa đỡ chứ em và mình đi là bức tranh cổ đông Việt Nam mang sang tặng cho chủ tịch và vợ chủ tịch sao quá chụp không hết nhỉ chụp không hết nhỉ à, bà muốn đứng ra một bà à, chị đứng cả hở cái mặt cũng đẹp à, đứng như thế chị đứng lên trên chị đứng lên trên thằng ấy đi